Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dù đã nhắm mắt xuôi tay, Giang Trạch Dân vẫn dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học Hầu hết các chính quyền của Cộng sản Việt Nam đều xây lăng tẩm cho lãnh tụ của mình sau khi chết Có nhận xét rằng nơi nào có lăng tẩm thì nơi đó sẽ có bạo chúa Thời nào có nhiều lăng tẩm thì thời đó dân chúng lầm than Quả thực không sai một chút nào Tần Thị Hoàng xây mộ của ông thật hoành tráng thì ông chính là một bạo chúa bạo ngược nhất trong lịch sử. Lenin, Stalin, Mao và con nhà họ Kim Bắc Triều Tiên đều là những bạo chúa khét tiếng và sau khi chết đi họ đều nằm trong những chiếc lăng tẩm đổ sổ. Việt Nam là một quốc gia cộng sản, lãnh tụ cũng được xây lăng và Việt Nam đang là đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu tự do. Đó là sản phẩm của những bàn tay tàn bạo cai trị. Chiến tranh Việt Nam thực sự là nội chiến thảm khốc với hàng triệu người đã ngã xuống để mua lấy chiến thắng vẻ vang cho một bên. Đây là hình ảnh lăng mộ Tần Thị Hoàng, lăng mộ của một bạo chúa. Tất nhiên, lăng càng to thì dân càng đói khổ, bởi những lãnh đạo vì dân thực sự họ không cần xây lăng mộ to lớn để làm cho người dân choáng ngợp mà họ có vị trí bền vững trong lòng người dân qua rất nhiều thế hệ. Đó là bài học lịch sử mà người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu học. Vào năm 2018, ông Trần Đại Quang qua đời, người ta xây cho ông một khu lăng tẩm rộng bao la. Lăng ông Trần Đại Quang ở Ninh Bình rộng đến 5,5 hecta, một diện tích vô cùng lớn. Một ngôi mộ thực sự chỉ cần có 2 mét vuông là đủ. Nhưng không hiểu sao người Cộng sản lại cố tình chiếm diện tích đất thật lớn, đất canh tác của dân. Đến khi ông Phùng Quang Thanh chết, ông cũng không được mai táng ở Nghĩa Trang Mai Dịch mà mai táng tại khu đất lớn của gia đình. Tương tự, phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh cũng rất lớn. Lăng mộ đã chiếm một dụng đất đai của nhiều người dân. Người dân Việt Nam đang ngày càng bị đẩy xa với tầm với đối với các tiêu chuẩn an cư. Mà không an cư thì làm sao lập nghiệp được đây? Người dân chỉ cần một miếng đất 100 mét vuông thì họ đã hạnh phúc vô bờ biên vì họ được an cư xây nhà trên đó mà ở. Tuy nhiên, giá đất chỉ quá cao khiến cho người dân Việt Nam dù rất muốn cũng không thể có được miếng đất cắm rồi. Trong khi quan chức thì chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất chỉ để chôn một cái quan tài chiếm diện tích khoảng chừng 2 mét vuông. Phong trào xây lăng tẩm thể hiện thói khoe khoang, háo danh dù đã chết, chứ thực sự họ không nghĩ gì về những sự lãng phí mà chính họ đã gây ra cho xã hội và cho nhân dân. Đây là hình ảnh lăng mộ Trần Đại Quang vào ngày 11 tháng 12, phía nhà nước Trung Quốc thông báo xác của ông Giang Trạch Dân đã được hỏa táng và cho cốt ông Giang Trạch Dân được giải ở cửa sông Dương Tử. Nghĩa là ông Giang dù cho từng là một người đứng đầu Trung Quốc cường quốc số 2 của thế giới, nhưng khi chết ông vẫn không chiếm một mét vuông đất nào cả. Ở điểm này, ông Giang Trạch Dân có cách hiểu sâu xa hơn những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giang Trạch Dân cũng là một bạo chúa, là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Ông Giang cũng là một nhân vật thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc phát triển rất mạnh. Và bây giờ ông Giang chết đi mà không chiếm đất đai của thế gian, điều đó cho thấy ông Giang hơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam một cái đầu. Trong khi quan chức của Đảng Việt Nam tranh nhau xây lăng mộ to lớn thì ông Giang Sạch Dân lại chỉ quan tâm đến những gì ông ta để lại cho lịch sử. Người ta nói điếc thì không sợ súng, vô minh thì chạy theo những thứ vật chất ngoài thân đến khi chết trở thành cái xác vô tri vô giác và vẫn muốn danh được to như ngôi mộ của họ. Đã là bạo chúa thì lăng to cũng vô ích, đã vô năng thì làm cho dân lầm than, thì mộ to cũng chẳng ích gì. Lăng to mộ lớn chỉ để lại tiếng nhơ cho đời mà thôi. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân chết không chiếm một tấc đất nào. Những con người đang được Đảng Cộng sản Việt Nam cho nằm trong lăng mộ to lớn sẽ không được ai tôn trọng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 Quảng Nam và Đà Nẵng là hai nơi sinh ra hai con hổ, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Bá Thành. Khi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thì hai con hổ mỗi con hùng cứ một phương. Ông Nguyễn Xuân Phúc hùng cứ tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Bá Thành thì hùng cứ thành phố Đà Nẵng. Đây là hai đối thủ chính trị của nhau. Nói về năng lực quản lý thì ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thành, nhưng nói về thủ đoạn chính trị thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại cao hơn một chút. Khi ra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc sống tốt nhưng ông Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng. Xem như hai hổ đất Quảng Nam đã bị loại một hổ và còn lại có một. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ở Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc đã leo đến chức Thủ tướng và hiện nay là chức Chủ tịch nước. Về hình thức thì Chủ tịch nước cao hơn chức Thủ tướng, nhưng về thực quyền, chức Chủ tịch nước lại không có bao nhiêu. Cho nên, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã để vuột mất chức Thủ tướng, thì xem như đó là một thất bại nặng nề trên chính trường. Tuy thất bại nhưng còn vớt vát được chức Chủ tịch nước. Việc vớt vát được chức Chủ tịch nước nó còn giữ cho Nguyễn Xuân Phúc còn cơ hội để tranh đua chức Tổng Bí Thư, nhưng cơ hội không được cao bằng hai đối thủ còn lại. Hiện nay cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư chính là cuộc đua tam mã bao gồm ông Vương Đình Huệ ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong ba người này, ông Vương Đình Huệ đang có lợi thế hơn cả. Ông Phạm Minh Chính thì đang lên, còn ông Nguyễn Xuân Phúc là kẻ yếu nhất. Tuy nhiên, đường đua không còn dài nữa, loại được đối thủ nào vẫn tốt đối thủ đó. Những gần gần đây, ông Phạm Minh Chính đã cho lập ban chống tham nhũng của chính phủ do ông Lê Minh Khái đứng đầu. Điều này cho thấy thế và lực của ông Thủ tướng đang dần được củng cố. Khi thế lực mạnh thì ông chính sẽ hành xử như ông Tổng Bí Thư là xua quân đi thanh tra kiểm tra những nơi mà có sự liên quan đến đối thủ của ông. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Vào ngày 10 tháng 12, ông Phạm Minh Chính đã xua thanh tra chính phủ, thanh tra nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam. Đây chính là quê hương của Nguyễn Xuân Phúc. Không biết tại đây ông Nguyễn Xuân Phúc có can thiệp vào hay không, nhưng rõ ràng ông Phạm Minh Chính soi tỉnh nhà của ông Nguyễn Xuân Phúc là một điều cần phải lưu ý. Vì biết đâu có thể ông Chính tìm ra dây mờ dễ má gì liên quan đến ông Chủ tịch nước thì nguy to. Sau vụ Covid, ông Nguyễn Xuân Phúc lại lao đao vì để phu nhân dính đến vụ Việt Á, nhưng cuối cùng ông cũng vượt qua được. Không thể coi thường ông Nguyễn Xuân Phúc trên chính trường mặc dù thế ông Phúc đang có vẻ khá yếu còn 3 năm nữa thì đến kỳ đại hội đảng tiếp theo, không thể nói trước được điều gì. Cho nên, việc hạ uy tín được đối thủ phần nào thì hay phần đó. Ngoài ra, bao lâu nay, việc lập ra các ban bệ để xua quân đi thanh tra, kiểm tra là việc của ông Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, thời gian này ông Phạm Minh Chính đang củng cố sức mạnh cho chính phủ và đang tỏ ra có quyền thanh tra, kiểm tra như cách ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng đã xua thanh tra về soi quê của ông Chủ tịch nước. Chính trường của Việt Nam còn đang diễn biến rất phức tạp, chẳng khác nào bóng đá. Lúc này đối thủ này lợi thế, lúc khác thì người khác lại lợi thế. Chưa biết được ai sẽ là người giành được thắng lợi cuối cùng. Trong tam mã đua quanh chức tổng bí thư, ông Vương Đình Huệ đang là lợi thế duy nhất. Tuy nhiên, việc bám víu vào ông tổng bí thư cũng rất khó lường bài học của ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng vẫn còn nóng hổi. Cả hai ông này xem như đang tại chức đều được chuẩn bị cho chức dự bị của ghế Tổng Bí Thư. Nhưng cuối cùng thì cả hai đều trượt cả. Vì thế, việc ông Vương Đình Huệ bám vào ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong tà mã này, thế của ông Phạm Minh Chính đang lên và ông Chính ngày càng tỏ ra là người có quyền tự quyết.